Địa ốc Vista xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tháng 9 Đất Vạn Thành, phường 5, diện tích 286m2, thực tế 300m2 Sổ riêng xây dựng, tặng giấy phép xây dựng Đường ô tô, hướng Tây Nam Đất cách trung tâm 4km, 80m ra tới trục chính Vạn Thành Gần cây xăng, khu du lịch làng hoa Vạn Thành, công trình tín ngưỡng, khu dân cư nhộn nhịp, thế đất bằng phẳng, giá 9 tỷ Đất Kim Đồng, phường 6, diện tích 450m2, sổ riêng xây dựng, đường ô tô, hướng Tây Bắc, đất cách trung tâm 3km, 800m ra tới trục chính Ngô Quyền, gần chợ, trường học, khu dân cư đông đúc, giá 22 tỷ. Đất hẻm Kim Đồng, phường 6, diện tích 90m2, sổ xây dựng phân quyền hai nhà, đứng xe máy né nhau, hướng Đông Nam, đất cách trung tâm 2km, 300m ra chợ Ngô Quyền, khu dân cư đông đúc, thích hợp định cư lâu dài, giá 2,8 tỷ. Đất mặt tiền Măng Liên phường 7, diện tích 998m2, sổ riêng xây dựng, đường ô tô, hướng Tây Bắc, đất cách Hồ Xuân Hương 10km, vị trí đẹp, yên tĩnh, nằm trong khu nghỉ dưỡng Măng Liên, gần resort cao cấp của Lý Nhã Kỳ, tích hợp đầu tư nghỉ dưỡng, giá 23,5 tỷ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ địa ốc Five địa chỉ 153 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, hotline 0937 055 333.